gọi đó trứng gạt nhiều dạ. Dạ. à gạt nhiều đó còn đây là ốc giác vàng ốc giác vàng anh gọi làm hai món dạ. là dạ, đây là làm gỏi nè dạ. đẹp và đây là nhúng ớt hiểm hồi mình nhúng mình à nhúng ớt hiểm là hai món dạ. còn à, đây là chân của Được. vua hoàng đế mình làm cái tỏi và sốt singapore à cái đồ singapore sốt singapore ăn kèm với bao dạ còn con này là con à, cá bơn hàn quốc à con nguyên con dạ. tự thức cho nó ngon đồ Hàn Quốc dạ còn đây là bạch tuộc chú nhúng hiểm bạch tuộc sống à chú mình nhúng hiểm dạ. chung với hai cái này nhúng hiểm dạ nhúng dạ, à nước ờ, đặc biệt của quán dạ dạ còn này là bên này là con ờ, ốc gai ốc gai dạ ốc gai nãy anh nói rồi là mình nướng đúng dạ, không dạ đúng rồi đúng hầm à, đúng hầm còn đây là ốc hương nè ốc hương ốc xả ốc xả dạ còn cái này là cá mao ếch cá mao ếch dạ <laughs> nhiều lắm dạ và đây là sò đẹp nhật nướng phô mai sò đẹp nướng phô mai đó, ừ. đây là tiết canh đúng không ạ đây là tiết canh của tôm tiết canh của cua ở đây là mực nướng ô sao không kịp được tiết canh của tôm với cua hay vậy dạ ở đây là cái nó khác cái màu à à và màu đậm hơn đây là bạn thấy không những cái thứ hay ho bạn coi kênh mình cái anh quản lý review cho bạn biết là dạ. khác cái gì đây là tiết canh à, cua cua cua còn bên kia là tiết canh tôm tôm hùm Canada dạ. à, là cua Alaska rồi đây. đây là con ba ba anh gọi hấp muối à ba ba dạ. hấp hồng tông anh hấp muối hấp muối à muối à, dạ. muối ở dưới này là muối hột à muối hột con đem ba nè ủa nó có trứng không hả có trứng à trời ơi đây là không gian quán đó không gian ờ, cái bàn ăn của mình là mình phải dẹp hai ghế hai bên ra dẹp hết bàn đó là để review cho bạn xem á 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Còn 20 món anh Này ăn bao nhiêu người là hết anh? Này bao nhiêu dạ, người? khoảng 15 người ăn hết 15 người đây là ăn ba triệu sắp Đó anh, đó là cái phòng tráng như vậy đó Bây giờ anh ngồi lúc ăn chung với em luôn này nọ để vui nè dạ. Anh sẽ đúng chồng mình ăn Bây giờ ăn cái này sao? Bây giờ ăn gì chút đi anh? Dạ, anh muốn ăn theo kiểu ờ, là nhân viên nó cắt hay là anh muốn ờ, tự tay dùng ờ, à mà luôn giờ lót cái này trước đây các bạn dạ giờ bấm ra không dạ kỹ đây đây bạn tập trung nằm chỉ làm một lần thôi nha bạn đây <laughs> ờ. dạ đây ha ờ, dạ đây ha dạ. đó Có gặt bên trong nó gặt chỗ nào đó đây nó gặt bạn bên nào? đây mình bắt lên chiếc các bạn coi đó nhìn nãy không đó rồi từ cái càng nó to lắm chừng nó đổ đây rồi giờ mà em ờ, ăn cái này một xíu rồi dạ, tấm mới siêu xanh đấy các bạn thường thường sẽ bạn sẽ làm cái gì thì chấm để chấm như siêu xanh nhưng mình không làm gì bạn mình sẽ ờ, thử cái gì nè thì nè ờ, nên nhìn nó mới đã dạ, đúng không đúng không ăn gì nhìn nó nó nó mổ bản xíu đi đây rồi ôi mình gì clip nó đã cho nên là con của bạn quá à review là bao nhiêu lâu mình đang chịu sức đó anh dạ. như là em ăn cái phòng chán như đây là khoảng tầm bao nhiêu tiền anh này tầm khoảng à, mười mấy triệu quá mười mấy triệu <laughs> quá cũng mười triệu luôn sao bạn hôm nay là gì hôm nay vui bình thường em ăn 10 triệu thôi dạ. hôm nay đã chịu sức ờ, vui quá vô kêu ờ, tính mười triệu thôi bây giờ thành mười mấy triệu luôn <laughs> món này là ăn sao anh dạ cái này để hồi mình dùng với lẩu à, à. Dạ. cái là cái gì ta dạ. con cua mà để dạ. cho cái mình cũng nói đúng không anh dạ, của mình là cái gạch là cái gạch à là gạch của của hoàng đế nữa mà đó là mình chỉ giống lẩu à, còn cái này là anh kêu là có dạ có gạch đúng không dạ có gạch sao dạ để để à. đặt ra à để cái này mình à, ăn thử cái này đi dạ sao anh anh có muốn thử là chân giả chút xíu anh lấy con người do anh cầm cắn luôn rồi chấm với nước đấy là mù tàn anh pha sẵn dạ Sao này nó đi đi nghĩ dạ. dạ sao cắt ra hả dạ cắt ra cái này chỗ là chỗ đáy của nó nè <laughs> nè à rồi cắn luôn dạ đây mày mình sẽ ăn thử ngọc giò voi mình chấm vô ờ, muối tiêu ha dạ muối mù ờ, tạt mù tạt ăn đây phải sẵn, mù tạt phải sẵn, đây đồ đầu tiên mình ăn ờ, sống mù tạt đầu tiên ngon mười sống <laughs> luôn con này là chị mấy luôn rồi nè dạ chị một ký anh chị một ký con này con này ký sáu là tầm chị mấy á hai triệu không rồi ôi nồng đúng không? tôi đói à dạ nó ngọt lắm anh ngọt không có tanh gì á thôi nồng đúng không giống như bạn nhai con gì đó không sao không đó review cho nhiều món mà chỉ review một thứ sai thì bạn con thôi dạ. còn cái này không mua à, bắc mỹ dạ. à dùng thử cái gạch của nó là anh biết anh ăn luôn đó hả dạ rồi em ăn thử cái gạch này nha ăn không vậy hả và dạ, có thể mình chấm với nước hải sản đó trời ơi đi ra rồi mặn mặn mặn là của biển không ờ, biển không ờ, biển mỹ hả à, hàng của ờ, bắc mỹ bắc mỹ trời ơi còn cua lạnh gọi là cua đá là cua đá cua đá đó là nhà cua đá cua nâu nói chung à cua đá cua nâu điếu ngon gặp gặp với gặp luôn bây giờ ông gì nữa ta mình ăn khác anh dùng thử đổi à. ốc đổi ốc dạ. dạ. lồ rồi gì <laughs> trời ơi miếng thôi ừ, tôi sắp sắp con ngon giòn chua cay rồi bỏ cái chua chua cay vậy ngon lắm rồi ăn cái này là phải đứng lên đi luôn chứ không thật sự là không mà ăn được thử cá này đi dạ cá này là ờ, cá cá bơ cá bơ Hàn ờ, Quốc cá bơ Hàn Quốc đây là gì đây đó để cho đẹp thôi bạn thấy rồi giờ mình lấy ra nha ha lấy ra đi rồi đây các bạn cho bạn coi hết con cá nó như thế nào đây nó to thì luôn á đây là ruột anh dạ đó là trứng với ruột này cái bên Hàn Quốc anh nói cái món này là rất là nhiều người thích ăn ở đây đúng không anh dạ nên mình cũng ăn thử à. <laughs> rồi xong rồi giang ờ, ờ, cắt mình sẽ ăn miếng ờ, rong nho đi rong nho đỡ còn là đỡ ngán ăn với hải sản đúng không dạ. con rồi con một miếng này rồi đây, dạ. cái này gọi là cái cam màu đó nước mặn rồi dạ. <laughs> dạ nó ngon lắm mình thích ăn cá mà mình vừa ăn cặp đây rồi mình ăn mấy loại cá này đó mình thích ăn cá này lắm ở đâu nữa phú quốc rồi nè giờ nó ra ờ, bằng nuôi anh thử cái ờ, sò đẹp nha à dạ. sò đẹp nhật mình nói ăn sò đẹp với bạn này tươi sống mà nãy mình bắt thôi đó muốn không ai tươi đó luôn bạn muốn mà đi tươi lên không ăn mà thiếu cái mùi của nó đúng không dạ đúng rồi đấy còn mà chót nếu mà có cái mùi khác liền rồi rồi tươi nóng rồi là tuyết nè vừa tuyết bằng thao đi bây giờ cái này đi dạ ba ba cắn ừ. cho dạ, dạ, anh à, thử miếng dạ. anh à, anh thử dùng cái cái trứng à thử ba ba trứng ba ba bạn ừ, nó ở dưới nó trứng hay không dạ đây miếng này đi cái đùi đó đây là cái đùi ba các bạn cái gì hoàng đế này à, sốt Singapore à thử cái vị à, sốt Singapore các bạn đây Trời ơi nhìn đã chưa sốt sẵn Singapore đúng không? Mình chấm cái này xíu Ăn cái này không cũng no lắm luôn á ừ. Thường Singapore nó sốt tiêu cay đen này nọ đây mình dạ, sốt đó Vì à, sốt Singapore này, cái tỏi, ăn me, sốt trứng muối ừ. à. Ủa là sốt gì không? Đây là sốt gì? Cái này là sốt Singapore nhưng mà nó là vị gì á vị gì dạ vị của nó là nó chứa phô mai nè chứa ờ, phô mai mua nhà tân tân nhà bo đúng không không ăn bò không ừ. không mà nó thật sự cái này là để mà hấp không á còn ăn cũng ngán ngán rồi lấy bốt này nọ lên ăn tại vì cái này nó hấp rồi nè tối nhiều lắm ăn miếng mà không ừ, điểm anh không điểm này hơi lỡ ngán ăn nhiều quá nhiều rồi tiếp theo muốn gì anh dạ ăn nhiều thử mừng mực trứng nhà trang nha à mực trứng nhà trang hả cái món một không một cái dạ chấm được cái này còn chúng ta ăn mà ăn thịt tây thịt nướng <laughs> anh, bạn thử ờ, món ốc ờ, nướng mỡ ốc nướng mỡ hành ờ, dạ à đây là gai hả gai dạ nè có miếng này cái con này nãy nhiêu tiền em quên rồi má thấy mấy tí dạ ba trăm mấy ba trăm ba trăm chín đơn nhiều món quá nhiều nhiều món đó nào không nhớ hết không nhớ hết luôn con này cũng muốn một dao con này nữa ừ. ngon không ngon ngon không ăn cái vị con này ngon không con này ngon ngon ngon thịt hơn con kia ừ. nhưng mà con này ăn được cái là vị ngon nhưng mà ít thịt hơn con kia quy <laughs> đó dạ rồi mình dùng tới của hoàng đế nha ok con này hẻm là cuốn miếng à, nước coca không ở bữa coca là không review nổi luôn á đóng luôn này Ờ, đây là mình làm sốt nha dạ đây là cái tỏi cái tỏi cái tỏi đây là thẳng luôn nè <laughs> đây đây đây đó đây là đồ cái cái cái càng của nó nó to gì nè bạn nhìn không nó già một ngàn tay con con vuông để là nó ăn tiền ở cái chân của nó mà ừ. cái chân nó thật nhiều lắm à ừ này còn đúng không đỏ mà nó đã rồi rồi nguyên ăn có hiếu bị no lắm luôn á còn nhiều lắm anh ơi anh kêu một mà còn nhiều lắm nhiều rồi mình tiếp theo em đang miếng coca nha đang ho coca dạ. Để mình, mình, mình thích coi không Ờ. anh dùng tới cái căng nha à đúng rồi, rồi. rồi thử cái căng miếng tao đi bạn đây là giúp ăn ờ, con con tôm tôm rồi vậy em thử này đây là tiết canh của con tôm uh, Alaska nè đây ăn như là bắp chuông để nó chụp chụp kìa à ai vậy nhưng mà tuổi đâu đây à à gì đó không rồi ờ. nói em hỏi nghĩa là nó quy là ai chủ là ai chưa hải sản thì mình nhiều cái loại này cũng có và chị đấy hả cũng nguyên là chị hả sao ừ. chị ăn vậy mất ba ừ. tám tuổi à trời ơi cái bán mà to nhất tâm bình lộn gì Tân Phú hả? Dạ, Bình Tân À Bình Tân <laughs> Rồi ơi Tên là bà chủ đây Rồi bà chủ nữa các bạn nhìn như hai mấy bảy chục cái trời Rồi Rồi để mà vô một con rồi Đi đi đi xuyên biệt về hôm nào đó Em mới vừa về luôn chỗ răng Rồi bạn thấy Ngồi đây ngồi đây Rồi Hôm nay được gặp người nổi tiếng rồi Mà được ăn hải sản nữa Em gặp được ờ, mấy bạn ghế Mấy bạn bỏ chiếc đĩa đi Rồi thôi có người tới cứu tôi rồi nè các bạn Em tới đây ăn còn đây chịu sốc mẹ kêu hết tổng gì mà không nổi mở tới mà con chiếu mà không nổi bây giờ bán nào cho chị cái ờ, nước uống đây đây là đây là chị chủ ốc nguyên hai to nhất ở lại bình tân trời ơi con thấy được hải sản nhiều cái này chị nhập nước ngoài hết luôn á mấy cái món mà đây con này nhập con này nhập con này nhập còn mấy những hàng kia là của mình ừ. con này nhập nhập đây dạ. nè con này nhập nè con này nhập luôn nhật luôn nè ừ. đây nè cho ơi nãy ăn món gì rồi ăn muốn ngon hết luôn chị muốn thở chứ còn mấy món chị ăn nhúng cái gì mà tuột nè nhúng gì ăn nhúng mẻ chị ăn được không được được chị ăn được không lấy hải sản lại cho chị ăn đây cua mặn ngọt ăn được hết ăn hải sản nhiều lắm chỉ đẹp vậy đúng không trời dạ. ơi là đủ thì điều chỉ đẹp luôn các bạn luôn được bóc nguyên là có một cái bài già rồi nó ăn nó mà <laughs> đừng mở cái tiệm mà nó bự vậy mà bự nhất chưa bự nhất của mình tâm chưa chị à bự thì nó bự nhất nhưng mà là đông khách nhất đông khách nhất là đông thật sự bạn quay bạn coi đông quá trời đông luôn thì uh, gì đó thử cái mặt tù không chuẩn bị nấu đi nấu hả ừ. cái này ờ, mình ở bếp đi bếp mình nấu vậy nè à có bếp đúng không rồi rồi đây lại còn cái món này chị vô uống mình thì nãy giờ mình ăn no quá à mình biết nấu tôi lấy không lên ghế đây ngồi đây rồi đi vui rồi thôi đi chủ cái ngồi ngồi bàn đi xin để ngồi đầu bàn đi chủ à ngồi đó đi rồi để ngồi đó bàn đó vậy đây, điểm nhỏ này à vậy đây đó đây <laughs> cũng ngồi đầu à, à, bàn hai à, qua gọi quá nhiều rồi hết lần bài